o sin kilin we kontum an fai tambi nyaka ikole ko ikole ko dunia gogo kumo ke koida tamalal be tamola dunia bi wai silal be balandi bilal be balanning ya ben sosoro daga ali kana nyola kuma moy jaw kuma yaw ya be singo ko do dunya jam fa be bujan I'm farming và có long hai nam tu chẳng ala ka nam fa jaw la lula ni fa ta jaw la lula jaw sa fa na ngandong do fa foroson de min kuntum afaita minyatu ikole ko ikole ko dunia koko kumote koila tamalal be tamola dunia silal be balanya bilal be balanding ya beso sosorona Alikana kana ɲɔla kuma moyi jaw kuma jaw ya besi siŋa koto duniya bi o be du jang jang